Xin chào các bạn Mùng 1 sớm mai, mùng 2 đầu tháng ừ, Ngày hôm nay là ngày mùng 1 tháng 8 âm lịch năm 2021 Và trên vườn tạm của Thanh Tân mà nhiều lần mình đã có dịp ừ, đăng tải những clip về uh, hướng dẫn bón phân cho các loài hoa sen uh, trồng tách chậu uh, và uh, trong đó có cả những uh, cây ăn quả như đu đủ rồi thì uh, hoa thiên lý vân vân và ngày hôm nay thì mời các bạn chúng ta đến với một những chậu sen mà hôm trước à, Thanh Tân có giới thiệu hướng dẫn các bạn là tách sen chậu mới và ngày hôm nay thì sau một thời gian khoảng uh, chừng chắc khoảng gần một tháng thì xem đã đẹp như thế này rồi các bạn này thì sen đã đẹp như thế này rồi đấy và chúng ta sẽ đến với một cái chậu sen nhỏ thôi các bạn ạ đây một cái chậu sen nhỏ như thế này nhỏ như này thôi các bạn nhé nhỏ như này nhưng mà cành mầm lên đầy sức sống mãnh liệt luôn rất đẹp và lá sen thì lá non rất đẹp và lá già thì lại càng đẹp hơn các bạn này và trên chậu này chậu nhỏ nhưng có tới 8 cả hoa cả lụ có tới 8 bông cả bát cả hoa cả lụ cả bát là tới 8 bông và các bạn bảo rằng sen cảnh thì không được thu bát nhưng mà đây các bạn thấy này trên một cái bát này nó có tới uh, ờ, 10 hạt thì 8 hạt là mẩy còn hai hạt nếp và tôi đã được ăn sen này rồi nó rất ngon rất ngọt giòn các bạn ạ và đây cánh sen Dùng phân silic thì cánh nó dày này Các bạn này Cánh dày này Cánh dày Nhị hoa vàng Và thơm hơn là sen dùng phân thường Thơm hơn Đấy Cánh rất đẹp Đẹp lung linh luôn Đấy Và trong lúc vừa có bát vừa có uh, bát non vừa bát già vừa lụ vừa hoa đẹp rực rỡ như thế này Đấy. nhìn rất là yêu không các bạn này Đấy ở đây những cái ờ, chậu bên cạnh cũng rất đẹp như thế này nhá đây những chậu tách mới đây hôm trước chúng tôi có hướng dẫn các bạn đây những chậu tách mới đây đều có lụ hết và đang chuẩn bị ra hoa thì đối với những cây mà dùng phân bón silic thì cây gì cũng đẹp các bạn ạ nhân đây thì mình cũng muốn giới thiệu với các bạn một số cây đây đây trên cái vườn tạm của mình trồng thì kể cả hoa mẫu đơn đấy các bạn này hoa mẫu đơn này thì nó nhạt hơn một chút nhưng mà nụ hoa rất nhiều đây hoa đẹp rồi các bạn này hoa rực rỡ này đấy và những cái cây mẫu đơn mà hôm trước mình đã hướng dẫn các bạn là thu hoạch hoa xong thì các bạn bạn bảo phân không tốt ư không tốt thì tại sao trên vườn của Thanh Tân cây cối lại đẹp như thế này mà mình là giám đốc công ty thì mình không có thời gian chăm sóc nhiều các bạn nhé nhưng muốn phân Silic rút ngắn thời gian chăm sóc cho các bạn hoa trái tốt tươi cây gì cũng đẹp các bạn ạ và các bạn có thể đến với cây đu đủ của nhà mình đây trái to và sai trái như thế này đây những cái trái như cái này thì phải tới hai ba cân đấy các bạn ạ đấy. đây hoàn toàn không phải dùng thuốc bảo vệ thực vật quả sai chịu càng lên ngọn càng sai và những cái chùm trên kia là chùm hai chùm ba các bạn ạ đấy rất đẹp như này nhá đấy. những núng rau chuẩn bị một tương lai hứa hẹn xanh tốt các bạn ạ đây đây rau muống trồng hạt các bạn nhé của Thanh Tân đây đấy và đây vườn chuối nhà mình các bạn sẽ thấy những buồng chuối tuyệt vời nhà mình năm nay được mùa chuối các bạn ạ trong lúc đồng loạt bốn buồng cùng ra như thế này thì lại cái một cái bi to như thế kia kìa đấy ồ oh, cái bi này đẹp quá cái bi này sẽ hứa hẹn chắc chắn là nó phải có 10 11 lại trên cái bi này và những buồng chuối quả đều chằn chặn quả xanh quả mập dáng cong chuẩn và tai rất là đẹp như thế này đây các bạn có thể sang tiếp một buồng đây nữa các bạn ạ buồng này còn đẹp hơn nhiều đấy buồng này cũng phải được đến 10 lải đấy các bạn ạ cũng phải 10 11 lải đấy lại đầu mới này gót chênh nhau không đáng kể quả đều mã đẹp và đây cây chuối buồng chuối đã đẹp nhưng lá còn đẹp hơn các bạn lá đây mình có thể xem những cái lá đây các bạn này đây cái cây này này chuẩn bị ra buồn này thì lá nó hơi là để nó nhường dinh dưỡng để ra hoa đây lá của nó đẹp như thế nào lá của nó đẹp như thế này đây cái cái này là của buồng thì không nói rồi cái cành này của buồng đây lá đẹp như thế này các bạn này lá to như tàu dừa đẹp ở đây hoàn toàn không dùng thuốc bảo vệ thực vật và màu xanh của lá chuối dùng phân silic là màu xanh màu xanh nõn chuối này đấy ví dụ như là đây những cái cây con đây đây cây con này mình chuẩn bị để làm giống cho nên mà mình chưa đánh ra đây lá của nó rất đẹp như này các bạn này lá mở lá dày lá không có hiện tượng sầu cây không bị sầu hay là còn gọi là sâu bệnh đấy các bạn không có những cái uh, dẹp phấn trắng ở trên lá và cây hoàn toàn khỏe mạnh cây to cây nào to như thùng sơn đây các bạn này đây đây các bạn này to như thùng sơn đẹp không nên những cành này là mình cắt đi là đẹp rất đẹp thân chuối trong veo khỏe mạnh và bụi lở nhiều cây rất là đẹp như thế này ra vườn rối mê không thể về được các bạn ạ Mình cũng đến với buồng chuối đầu tiên các bạn nhé Đây Các bạn thấy chưa 100 quả như một Lải đầu cũng như lải cuối Tất cả đều bằng nhau chặt chặn Không có lải nào to hơn Chẳng có lải nào bé hơn Đây các bạn này Đẹp chưa đấy quả chuối đã đẹp nhưng cái tai của nó còn đẹp hơn nhiều và nếu chuối này để mùng 1 mùng rằm hoặc tết thì thật là tuyệt vời phải không bạn đấy rất đẹp chúng ta xem lại một lần nữa nhé tuyệt vời Đây là buồng chuối thứ nhất Và ta di chuyển sang buồng chuối thứ hai Buồng chuối thứ hai đây các bạn này Đẹp không? Trông thế này thôi nhưng mà nó phải mười lại đấy các bạn ạ Đây các bạn có thể thấy này Tất cả các lại đều bằng nhau Đều to như nhau Cái lải kia nó hơi bị đen một chút là do cái lá nó cọ Cọ sát và nó trà sát vào đấy Đều đẹp nhé các bạn nhé quả đều là rất là xanh quả đều quả lài gót cũng như đây lài gót đấy đẹp như này các bạn này đấy cũng như nải đầu thậm chí còn to hơn cả nải đầu nữa đấy rất là đẹp và cái tai của nó đẹp còn đẹp hơn nhiều các bạn đấy là lài thứ hai buồng thứ hai ở đây nếu quan sát kỹ thì bạn thấy ba buồng luôn bác buồng chuối luôn Ồ, oh, một cái hoa đã ra đời rồi Hoa đẹp không các bạn này Nhìn rất là hứa hẹn các bạn ạ Hoa này dài to như này thì rất là hứa hẹn Và ta đến với Buồng chuối thứ tư Đây các bạn nhé Buồng này thì khủng hơn 12 lại đẹp vô cùng luôn các bạn ạ buồng thứ tư đây các bạn này nải đầu cũng như nải cuối lại nào cũng cũng đẹp như thế này các bạn này có thể nói là đẹp như trong tranh luôn Đấy các bạn lại này 12 lại một người 12 lại đấy các bạn ạ và đều trần chặn cây cây cũng không cao lắm đâu các bạn nhé buồng này ra đầu tiên còn những buồng kia là ra sau cho nên là buồng này quả nó to hơn các bạn ạ và tai nó rất đẹp như này đấy đây mình có thể nhìn một lần thấy vườn chuối của Thanh Tân nhìn lại cả vườn nhé một vườn nhỏ bây giờ mình mới lại ươm ra một cái vườn to hơn các bạn đây diện tích này mình sẽ ươm ra một cái diện tích này rộng lớn và tiếp tục lại còn nhân rộng ra nữa các bạn ạ đấy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 thì các bạn nhớ cho mình xin một like nhé và à, tạm biệt các bạn chúc các bạn à, trồng cây à, các loại cây trồng thành công hiệu quả và đón nhận những trái cây thơm ngọt từ phân silic một lần nữa xin cảm ơn và hẹn gặp lại